Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp ở Biển Đông. Ngày 12 tháng 9, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, đoàn đại biểu của Mỹ do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen E. Biegun dẫn đầu đã tham dự hội nghị diễn đàn khu vực ASEAN, viết tắt là ARF, lần thứ 27 theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Pagan cùng với một số ngoại trưởng của các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trong việc giải quyết các căng thẳng và quân sự hóa ngày càng gia tăng trên Biển Đông. Sự cần thiết đối với việc tiếp cận nhân đạo không bị cản trở và chấm dứt bạo lực ở bang Rankin các mối lo ngại về sự xói mòn quyền tự chủ và nhân quyền ở Hồng Kông và việc Mỹ ủng hộ con đường dẫn đến hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo ngoại giao bày tỏ quan ngại về tác động của đại dịch COVID-19, cũng như sự cần thiết có sự phản ứng nhịp nhàng của khu vực và về một loại vaccine với giá cả phù hợp. Thứ trưởng Began kêu gọi các nước trao đổi thông tin kịp thời và minh bạch và nhấn mạnh việc chính phủ Mỹ đã phân bố 20,5 tỷ USD cho việc phát triển vaccine và phương pháp điều trị COVID-19, những nỗ lực chuẩn bị và hỗ trợ nước ngoài khác của Mỹ. Tại hội nghị, Thứ trưởng Began nhấn mạnh việc khởi động quan hệ với đối tác Mekong Mỹ, đồng thời công bố hơn 150 triệu USD tiền hỗ trợ bổ sung của Mỹ nhằm chống lại các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia ở sông Mekong, bao gồm nạn buôn bán người, ma túy, động vật hoang dã và tài nguyên thiên nhiên. Vì sao Trung Quốc phóng sát thủ tàu sân bay DF-26B từ cao nguyên Thanh Hải? Quân đội Trung Quốc vừa rồi được nói là đã phóng một quả DF-21D và một quả DF-26 ra Biển Đông. Nhưng theo National Interest, các bản tin về vụ thử tên lửa gần như không đi sâu vào chi tiết vụ phóng DF-26 xuất phát từ cao nguyên Thanh Hải, sâu trong vùng đất hẻo lánh Tây Bắc Trung Quốc. Các bản tin về các vụ thử tên lửa chỉ ra rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo DF-26 mới đây xuất phát từ Thanh Hải, sâu trong vùng Tây Bắc Trung Quốc. Điều này khiến Washington và khu vực chú ý rằng quân đội Trung Quốc hay PLA có thể tấn công các tàu đối phương, trong khi lực lượng tên lửa của họ hầu như không thể bị phản công. Tuần vừa rồi, Lầu Năm Góc đã công bố bản tin thường niên mới nhất về sức mạnh quân sự của Trung Quốc cảnh báo rằng PLA đã tích lũy một lượng khí tài quân sự mới đáng kinh ngạc. Các tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21D và DF-26B đều có một biến thể diệt hạm. Bản tin ước tính tầm bắn của tên lửa DF-21D là hơn 1.400 km. Trong khi đó, DF-26 được cho là có thể tấn công tàu ở khoảng cách 4.000 km. Toàn bộ Đông Nam Á và xa hơn nữa nằm trong tầm bắn của tên lửa này. PLA vừa rồi được nói là đã phóng một quả DF-21D và một quả DF-26 ra Biển Đông trong những ngày trước khi báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố. Các vụ thử tên lửa được tiến hành ngay sau khi hai lực lượng viễn trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ đi qua Biển Đông thách thức yêu sách của chủ quyền Trung Quốc. Nhưng theo National Interest, các bản tin về vụ thử tên lửa gần như không đi sâu vào chi tiết vụ phóng tên lửa DF-26 xuất phát từ cao nguyên Thanh Hải, sâu trong vùng đất hẻo lánh Tây Bắc Trung Quốc. Điều này là rất đáng kể. Nó khiến Washington và khu vực chú ý rằng PLA có thể nhắm mục tiêu vào các tàu đối phương, trong khi lực lượng tên lửa của họ hầu như không thể bị phản công. Tên lửa DF-21D và DF-26 được bắn từ xe tải, khiến chúng khó bị phát hiện, theo dõi và tiêu diệt. Nhưng việc định vị chúng ở sâu trong lục địa phải cộng thêm một lớp khó khăn chính trị. Các giám sát viên của BOA rõ ràng đang bất chấp khả năng kẻ thù tiềm tàng tấn công vào nội địa Trung Quốc, gây phẫn nộ cho người dân Trung Quốc, điều có lợi cho Bắc Kinh về mặt chính trị. Việc đưa ra mệnh lệnh tấn công các địa điểm ven biển là khó khăn đối với bất kỳ chỉ huy nước ngoài nào đưa ra lệnh mạo hiểm tấn công sâu vào nội địa lại càng khó. Đó là yếu tố làm người ta có thể thoái chí. Trong trường hợp của Mỹ và Trung Quốc, thứ đang được tranh luận là ai sẽ thắng trong một cuộc chiến ở Thái Bình Dương. Việc triển khai tàu sân bay của Mỹ thông báo với Trung Quốc và khu vực rằng quân đội Mỹ sẽ bảo vệ tự do trên biển trước sự vô pháp của Trung Quốc. Việc bắn tên lửa đạn đạo chống hạm là hành động phản pháo của các chỉ huy PLA. Đó là cách họ thông báo rằng Trung Quốc hiện cai trị vùng biển và bầu trời Biển Đông và có thể trục xuất hải quân Mỹ nếu Tập Cận Bình và các cố vấn của ông ta ra lệnh. James Holmes, chuyên gia đến từ Học viện Hải chiến Mỹ phía trên National Interest. Tờ The Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn một nguồn tin thân cận với BLA cho biết, DF-26B đã được bắn vào khu vực phía Bắc Biển Đông từ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc. Họ nói một tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D cũng được phóng từ tỉnh Chiết Giang ở phía đông. Từ địa điểm phóng ở Thanh Hải vào vùng mục tiêu ở Biển Đông, sát thủ tàu sân bay sẽ cơ động trong hành trình 2.500 km, trong khi khoảng cách từ Chiết Giang đến điểm mục tiêu của DF-21D là khoảng 1.600 km tàu khu trục Mỹ áp sát Hoàng Sa, hãng Reuters dẫn lời bà Ree Motion, phát ngôn viên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ rằng sự xuất hiện của tàu USS Wayne E. Mayer thể hiện việc không thừa nhận tuyên bố của Bắc Kinh đối với cái gọi là đường cơ sở thẳng ở quần đảo Hoàng Sa. Bà Momsen nhấn mạnh các đòi hỏi của Trung Quốc đối với vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa vượt quá quy định của luật quốc tế. Trước đó, ngày 28 tháng 8, Tàu USS Wayne E. Mayer đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý của đá chữ thập và đá vành khăn ở quần đảo Trường Sa. Khi đó, người phát ngôn Mosum cho biết, hoạt động này là để thách thức các yêu sách hàng hải phi lý và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế. Bà nhấn mạnh, Mỹ sẽ bay, đưa tàu vào hoạt động ở bất cứ nơi nào luật lệ quốc tế cho phép và hoạt động tự do hàng hải không liên quan đến bất cứ quốc gia nào và không liên quan đến các tuyên bố chính trị. Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 12 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Biển Đông có ý nghĩa quan trọng với các quốc gia trong và ngoài khu vực, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ở khu vực Biển Đông được xác định tại UNCLOS 1982 là mục tiêu, là lợi ích, là trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả quốc gia cũng như cộng đồng quốc tế. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng cùng các quốc gia và cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp vào mục tiêu này vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, bà Hằng nói.